Chào mọi người, mình là Zenka đây Hành trình ngày hôm nay sẽ ở trong một thế giới vô cùng thú vị Thế giới Pixelmon, nơi chứa vô vàng các Pokemon ở khắp nơi trong tự nhiên và cả các Pokemon huyền thoại Hành trình này của mình sẽ ẩn chứa những câu chuyện như thế nào đây Vậy thì phải mời các bạn cùng mình theo dõi rồi Các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe coi như khích lệ Chúc các bạn xem video vui vẻ Ngày 1, khởi đầu cho hành trình trở thành huấn luyện viên đỉnh nhất lịch sử. Mình phải chọn ra Pokemon đầu tiên đồng hành của mình và sau khi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định chọn Charmander làm người bạn đầu tiên trong chuyến hành trình gọi nó ra xem mắt cái đã mặt hơi không được thông minh cho lắm nhưng không sao may mắn là gặp được mình vô tư mình là khôn liền gần đó có một con ratata level 6 tưởng mình ngán nó hả thách đấu trận đầu tiên coi như mở màn luôn ai về con Charmander thua thảm hại ờ, xe nháp thất bại là bà nội của thành công mà trận đầu vậy chắc toàn quá nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm một ngôi làng mình nhìn thấy một cái chỗ spam boss đang phát sáng hình như là có boss xuất hiện á mà con Charmander đang ngồi uống sữa mẹ kiểu này thì đánh ai bỏ qua con boss đi mình tìm thấy một cái hỷ cung và một ở nhà lên bền trên mặt biển. Khỏi nó cũng biết làm gì rồi ha. Lượm nhặt những thứ cần thiết, đem luôn cái tủ lạnh về, rồi mới chịu đi. Các thí cung thì lưu tọa độ, rồi tắm hẻm sau đi. Đi một lát thì con Salamander mới hồi được một máu, rồi không biết bao giờ mới được đầy cây. Rồi mình phát hiện căn nhà của chị y tá. Định vô chính trị cho bạn mình, sẵn xin info chị y tá luôn, mà chị không có nhà. Buồn như con trùng chuồn. Vừa cho chị xong bước ra khỏi cửa là có đối khách đấu liền Định khô máu với nó mà nhìn lại nó level 21 Mình khó chơi lắm Đến là trốn mà đụng là chạy Xách cái quần lên mà chạy thôi Mình là chỗ Pokestop thì lút được hai trứng một trứng 5km và một trứng 10km Kiểu này thì chắc cái chân của mình sẽ mệt mỏi rồi đây Trên núi có khá nhiều Pokemon hệ đá Nói chung là mấy cái hệ cứng cứng á Đi về vòng thì trời cũng tối Quay lại nhà của chị y tá mà chị vẫn chưa về Còn có chán không chứ Sáng ngày hai mình đi dạo quanh khu gần đó và lướt được một cái Ultra Jet Cái đưa như cái lỗ mũi mà kiếm được cũng tài Nhận được hẳn một cái Ice đem về pha cà phê uống để chuẩn bài. Rồi mình dẫn con Charmander đi càng quét mọi lãnh địa, thách đấu nhiều cho nó dày dặn kinh nghiệm đấu trường. Sau hơn nửa ngày hành động như một thằng côn đồ phá làng phá sớm tìm người đánh nhau, thì con Charmander của mình cũng lên level 16 và bắt đầu tiến hóa thành Charmelon. Đó là lấy một ít gỗ để làm dụng cụ cơ bản để sống sót qua ngày. Đồ ăn thì đầy đường, nhấc tay một cái là có. Đi lâm nhâm thì lún hết mấy cái Poké Stop gần đó. Hành trang của mình cũng gần đầy luôn rồi. Má chua là quả trứng cao nhất cũng được có 15 km liền cơ bản xong rồi. Bây giờ lướt xuống núi thôi. Khi đang lướt một cái bokeh stop thì mình phát hiện một con Taurus đang bị mắc kẹt là một người nhân hậu. Chắc chắn mình sẽ cứu nó. Nhưng mà mình thắc mắc để nó gần hết máu thì mình thu phục nó luôn có phải là một công đôi chuyện không? Ai ngờ khi thách đấu thì máu nó hồi đầy nhóc. Thôi xong, xuân này con Charmander không về rồi. Toàn sự, toàn thật rồi vui em mà. Thôi kệ, mình vừa làm phước cứu nó khỏi cây, coi như là một chuyện tốt đi. Đây đây, một ngôi làng, Điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình là lúa về lúa về. Vừa vào cổng làng thì thấy một con Electrike. Nghe cái tên là biết hệ điện rồi. Và mình còn khá thích nó nữa, nên quyết định cho nó thành Pokemon thứ hai của mình. Nhưng mà quên, con Charmander còn đang ngáp ngáp sau trận với con Tauret vừa nãy. Nên mình tức tốc chạy vào làng, tìm nhà của chị y tá xinh đẹp. Cuối cùng cũng gặp được chị, chào chị một cái và lúa hết đồ của nhà chị. Mình còn tặng kiện một cái tủ lạnh nữa và vội vàng chạy ra cổng làng tìm lại con Elytrai. Nhưng ơ, nó đâu mất tiêu rồi. Tình cơ gặp được một con Mewtwo, một thành viên của băng Rocket. Nhìn thấy ghét nên mình trở thành Pokemon đầu tiên của mình bắt được. Đúng là ghét của nào trời ra của đó. Trời mới thấy được con Elytrai và mình cũng thu phục nó luôn. Trong người mình lúc này có khá nhiều trứng. Đôi chân này chuẩn bị mệt mỏi rồi đây. Tối đó thì mình đi quanh làng để chỉ đồ của từng nhà. Trộm đồ phải đi buổi tối nó mới chuyên nghiệp. Đang chỉ đồ thì người mình rung lên. Thì sao không đợi từ từ rồi nở và nở ra cho mình một con Makigap, một con Pokemon hệ nước. Mình tới shop và bán số vật phẩm có được trước đó. Quả trứng tiếp theo nở cho mình một con Voltor level 27, cao nhất trong các Pokemon hiện tại của mình. Trở lại nhà của chị y tá, giờ mình định cư đi luôn rồi. Mình và chị y tá là bạn cùng phòng. Hai cái boss xuất hiện kế nhau, mình chọn con ít sao hơn để an toàn và dĩ nhiên là mình thắng rồi. Về nhà cất bất đồ, sau đó thì bắt đầu quá trình đi mai cực lực. Do tương lai mình cần rất nhiều các loại khoáng sản khác nhau nên gặp cái nào lạ lạ là mình đều đào hết có một con Iron gần mình mà level của nó tận 52. Đánh nhau thì thua, ném bóng thì bể, nếu mình đang tiếc nuối bỏ qua nó. Tiếp tục trở thành anh thợ mỏ may mắn, mình còn tìm thấy kim cương, mặc dù công dụng của kim cương trong mod này không quá nhiều, nhưng nó là thứ đã thấy thì không bỏ qua được. Ngày thứ 12, trở lại mặt đất sau chuỗi ngày lao động khổ sai, mình tạo trang phục từ những gì mình đào được, áp và nón từ Artist, dây bao quân từ Crypto, nhìn ngầu đét đấy mà hơi giống nhân vật phản diện, bắt đầu chuẩn bị cày cắp, gần làng mình có hội quán đá của mấy anh thợ mỏ mình nói mình cũng là một thành viên đầu bới mới lên mà không cho vô bắt phải đánh hắn mới cho vô mày cơm mồm đi con đầu thì mình thắng dễ dàng con thứ hai thì gặp một con lavita level 11 tưởng ngon ăn với level thấp hơn mình ai về nó vậy chứ không trừ phát nào chờ đó vốn mày sẽ trở lại đúng con nói, có mấy nhân vật phản diện luôn lại có thêm hai quả trứng tiếp tục nở ra nhưng Pokemon hành trang của mình lại vừa đủ 6 con rồi Mấy quả trứng hói nở quá trời Nếu mình tạo một cái PC Xong rồi chuyển thành một cái laptop Nhìn khá tiện và hiện đại Tiếp tục đi bán đồ cho mấy anh trong shop Mấy anh shop ở làng này bán có ba loại bon thôi Buồn mấy anh Đi lướt Poké sẵn liên tập cho đồng đội của mình Và gần nhà mình lại xuất hiện một con Rawaza Mình lại chưa có Pokemon hệ bay Nên không có cách nào để sửa nó lại Hey, Mambu lại có thêm một con boss Akazam xuất hiện gần mình Mới đầu mình định thử sức thôi Chứ đánh gì lại nó Mà cái boss này là chỉ có skill né và hơi miên hay sao ấy Mình đánh nó quá trời Mà nó toàn né thôi Tin được không mình đánh nó tới lượt thứ 93, nó mới lăn là chết, đánh gần nửa tiếng đồng hồ, né gì hay ghê, công sức bỏ ra không uổng phí. Và trang sức mình chọn lúc tiến hóa Mega là một cặp kính mát. Rồi, nhìn y chang với chai xã hơi đen luôn. Sau đó thì chai của mình cũng tiến hóa thành Charizard gồm hệ lửa và hệ bay. Cuối cùng cũng có con để cưỡi, mình và nó bay nhiều vòng quanh nhà để mấy quả trứng nở hết một lượt và một quả trứng 10 km đã nở ra cho mình một con á thần là con Ratini. Đợt ấp trứng lần này quả là ưng ý luôn, Ngày 22, mình thử nhận nhiệm vụ của một ông chú đâu quay nón là lướt một cái Poké Stop, cũng hăng hái hưởng lắm, lướt được đồ cũng khá ngon. Mà khi trở về, ông lại không chịu cho mình nhận thưởng, hay nói cách khác là công hiện dấu chấm hỏi, gì kỳ vậy? Muốn mình giải hết công đồ à Sau đó mình lại thử nhận một nhiệm vụ khám phá DN Mà đọc sao hình Nether Mình phải có lại video mới biết Chạy đi tạm cái cổng Nether Còn ngáo chưa Hèn chi lúc về ông không cho mình nhận thưởng Vừa lắm Tiếp tục để nhận cái nhiệm vụ khác nhau Cùng lúc đó quốc điện vàng Pokemon và con Dratini đã tiến hóa thành Dragonair Tưởng hay hấp nhiệm vụ lỗi rồi, ai ngờ vẫn xài được, làm hết hồn. Mình nhận hết nhiệm vụ trong làng, rồi bắt đầu đi thám hiểm. Trong thời gian bay nhảy thì mình bắt được một con Pokemon á thần là Lavita, mà cấp của nó còn khá thấp, sẽ mất khá nhiều thời gian để cài nó đây. Và ngay sau đó, lần đầu tiên mình đụng độ một con boss 5 sao, phe mình bốn thằng mà vẫn bị nó chém cho te tua. Sao đồ kỳ vậy? Để được có tên sẽ được nè ở trên địa hình núi thì xuất hiện những transfer tutor mình định cho tụi nó học thử vài skill mà không có cái nào mạnh hết toàn là những skill có sát thương thấp thôi bay một đoạn xa thì lại phát hiện một ngôi làng việc làm đầu tiên là kích hoạt quay để nó nói với làng của mình và bắt đầu đi chăm chĩa trong làng này thì cũng có một hội quán nhìn cũng ra gì và này nọ lắm nhưng mình nghĩ mấy cái hội quán thì để gần cuối mình sẽ đi liền một lần luôn cho tiện mấy anh sếp của làng này bán toàn hải cạc thì đấy một của em đâu những ngày sau đó thì mình đến khu đầm lầy để farm bóng nhờn mà farm có phải dễ đâu đánh đúng con mới rớt ra bóng nhờn cho mình còn lại rớt ra toàn cá là cá lavita cũng đã tiến hóa thành bubita buổi đêm đang đánh nhau với tựa quái đầm lầy thì một cổng ultra spawn gần mình thế là lên lưng con charizard đi khám phá thôi lần đầu vào thế giới ultra trong lượt trong đây hầu như không có mình nhảy như bay luôn và con spam một lỗ đài địa ngục mới ghê ăn xe lút đồ mình đi thử xung quanh thì toàn là cây với cây có những npc của lần viên khác nhưng mình trừ máu để đi hư phục pokemon của thế giới này Đi một hồi nhảy nhảy sao lại về thế giới bên đây luôn Cũng vừa bỏ tật lo choi. Lần sau quay lại mình sẽ khám phá kỹ hơn Những ngày tiếp theo thì tiếp tục gửi Charizard đi loot Pokestop Và đánh boss để cày cấp Hơi bị hơn là loot được một trứng 25km Trứng này sẽ có cơ hội nở ra những Pokemon Legendary Ngày 36, đang quẩy trên đỉnh núi thì thông báo là NT vừa spam ra Và nó chỉ ở level 70 Nên mình quyết định sẽ thử vận may Cố gắng lắm mới hạ được máu nó xuống 70% Dùng bóng bắt đã thử Thì đương nhiên là không được rồi Thôi, bá không được vì mình sẽ phi một tấm với nó cho đỡ buồn Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Dragonair sau nhiều ngày đầy da chắc vậy thì cuối cùng cũng chịu tiến hóa thành Dragonair. Do mình ảo giác hay là nó bay chậm hơn con Charizard vậy ta? Mình lại bay đến một ngôi làng và hải quán của làng này nhìn quy mô kinh khủng. Á à, à, trong nhà có một thành viên của băng đốc cát này mà hơn là mình không thách đấu được với nó hoặc là nó chết với mình. Sau đó mình quyết định sẽ dùng Whitestone của làng này để về nhà. Trước khi đó thì bay vài vòng quanh làng để tiến 25 km nở bao nhiêu mong chờ nó nở ra cho mình một con voi không biết con này có mạnh không vì mình chưa từng gặp nó bao giờ nhìn nó ngáo ngáo mà còn có một khúc à còn cái kén hay còn gọi là con bubita thì về nhà mới tiến hóa thành tiranita do nhìn đội hình Pokemon của mình hơi bị ngầu luôn Đã tìm ba làng rồi Nhưng không làng nào có bán Pokemon Nếu mình quyết định sẽ tự cung tự cấp tự tạo tự xài cho khỏe mà hơi ngáo là mình trồng trước bốn loại đã từ từ bổ sung sau dùng một xương và hàng đào để tạo hàng đào trắng nhưng cái vườn mình đẹp hẳn ra đáng xét hàng đào thì xuất hiện con boss afford level tận 100 nó chạm nhẹ là con riza chết ngắt rồi dẹp dẹp trốn thôi Đến lúc dùng bóng nhờn rồi, mình tạo ra những bít ton dính, sau đó thì tạo một cây máy dập tự động. Mình còn phải đập bằng tay, khá là tiện lợi nhỉ, và cũng tiết kiệm thời gian nữa. Trong thời gian chờ đợi, mình xuống lòng đất để tìm thêm sắt. Dung Lâm đáy của những quả Pokeball Đấy, nhìn cách nó hoạt động kìa, hơi công nghiệp rồi Đợi hơi lâu, mình đi qua làng để tìm thêm các Apricon khác Mở rộng vườn ra thêm xíu Sau này mà còn hai ba trăm ngày Thì mình sẽ mở nó to ra hết cỡ luôn Giá ban đầu chưa đủ nguyên vật liệu Nếu mình tạo trước một mớ Ultra Ball Và sẽ bổ sung cái là Ball khác sau Trong trò tới ngày 50 thì mình tạo thêm một số Heavy Ball Và bắt đầu luyện cấp Mấy con boss ball ra dạo này toàn level trăm mấy Mình bất lực lắm rồi Ngày nay thứ ba Một con Keldeo spawn ở gần sông nhà mình Mình đánh nó một trận còn ba một máu Và thử thu phục nó Nó bẻ của mình vài chục quả Ultra Ball mà vẫn không chịu bị thu phục mình gọi ra con Tiranita thì tự nhiên nó lăn ra chết luôn đi kỳ cấp thì gặp thêm một em Pikachu mà mình lỡ tay khiêu giảm luôn chưa kịp ném bóng nữa có rồng lửa này hiệt cái tình lượn lên tới đến núi một hồi thì một con rồng gì bay ngang đầu mình à, à, à, ngang quá ném bay trên đầu tao à, thì ra mày chọn cái chết bay theo thì thấy là một con boss Charizard giết nó thì có thể cho con Charizard của mình tiến hóa Mega rồi Nhưng mà nhìn lại level của nó tận 120 Thắng cái gì đây đánh thua cay quá nên mình lao vào cày cấp đánh boss để có nhiều kinh nghiệm và rớt được kẹo kinh nghiệm cho mình mà hình như level đội hình càng cao thì boss spawn ra càng mạnh hả ta level con này tận 150 luôn ghê thiệt mình bắt đầu treo máy trên núi để tìm những tiêu to đổi skill đó là những skill mạnh hơn tiếp tục sau đó là một con Entei lại xuất hiện đây là lần thứ hai rồi đó nhưng trước đó mình phải thu phục con này trước mình bị ám ảnh với những Pokemon hệ rồng nhìn nó ngầu kinh khủng luôn sau khi thu phục xong thì quay qua con Entei mình đánh nó còn 30 phần trăm máu sau đó thì dùng Ultra Ball và Ball thử bắt nó thử tới tận lượt 39 vẫn không thành công hết Ball và Pokemon của mình thì bị nó hạ đau bán hết đợi đó tao quay lại liền mình về nhà điên cuồng tạo bon thu hoạch Apricon nung chế tạo rồi đem đi đạp tạo thêm vài loại bon mà mình biết gồm Diamond quá trình cứ lập đi lập lại như thế trong vài ngày liên tiếp mình mới trả hồn mấy con Pokemon đó cho bằng được Ngày 66, sau khi có đủ các loại bom mình cần, mình quay lại vùng núi, chờ đợi con Ante xuất hiện. Nhìn xa một xíu là một khu sa mạc, nếu mình cùng con Chariza tạm ghét con Ante lại, cái nào vui ưu tiên trước, gửi con Komodo đi đuổi các Pokestop, mà mấy cái Pokestop bên sa mạc bị lỗi hay gì mà ra toàn Berry cho mình, coi cọc không? Mục đích mình sang đây là để đợi con Rodon xuất hiện, đánh nhau với những huấn luyện viên lang thang, để liên cấp cho con Komodo. Mình còn tìm thấy một hội quán nước ở giữa lòng sa mạc, nghe hơi cứng cứng nhờ. Gần đó thì có một ngôi làng, hàng chi. Thông thường mấy cái hội quán toàn xuất hiện gần làng thôi. Quay trở lại việc phục thù với mấy con boss mega, con Charizard của mình vẫn bị bón hành cho ngập mồm. Tưởng nó thua nữa rồi, ai về con Dragon Knight đã đánh, đánh cho nó một phát chí mạng, bốc hơi hơn 80% máu. Mình còn bị sốc mà. Trong lúc đang đấu thì có thông tin con hấp Hoppa spawn gần mình. Lý do mình tạo Diamond là để dùng nước, rồi kết hợp với Diamond, coi được không? Mà có lẽ tính năng này không xài được, ý tưởng đi vào lòng đất nhưng không sao. Kết quả là mình vẫn thu phục được hấp Hoppa bằng một quả Level Ball ở lượt thứ 18. Pokemon huyền thoại đầu tiên đây rồi, có sẵn cái chìa khóa để mở phong ấn luôn. Tiếp tục đánh nhau với các huấn luyện viên khác rồi con Radon xuất hiện và mình thử mở phong ấn của con hấp 3. Ở dạng này nhìn nó ngầu hơn rất nhiều, có khá nhiều tay, không uổng phí mấy ngày chờ đợi. Còn Radon cũng xuất hiện, mình đánh nó còn 17% máu và bắt nó bằng một quả Heavy Ball, quá dễ dàng. Quay trở lại núi, mình đổi skill cho hấp 3 và con Radon. Con hấp 3 có đúng một skill tấn công, coi chịu nổi không? Đổi cho nó vài skill khác mạnh hơn. Con anti khoái mình lắm, chờ một lát thì nó xuất hiện à. Lần này mình cho con Radon đối với nó và ném những một bằng một quả Ultra Ball. Ai à, về được luôn? Chấm hỏi. Sao lần này mượt mà vậy? con NT chạy khá nhanh mà giờ mới để ý là nó khá nhỏ con cưỡi nó nhìn lạ lắm lanh quanh ở vùng núi thêm vài ngày mình khá may vì gặp được một con boss tiranita mega con này mạnh hơn con mình đánh ở sa mạc lúc nãy rất nhiều mình phải liên tục dùng đá phục sinh để đánh với nó con chadiza và tiranita hãy viên đánh nó và may mắn cho mình nó hết skill nếu mình chiến thắng ở lượt thứ 27 và con tiranita của mình đã thành công tiến hóa mega nhìn ngầu hơn bầu luôn to và gai góc quá đã đánh nhau với con voi nhỏ xíu mà xài tiến hóa mega là dễ quá ngày 77 sau khi trở về nhà bổ sung nguyên vật phẩm Tình cờ mình có cơ hội đi qua thế giới Ultra. Ở bên đây thì vẫn cưỡi Pokemon bình thường, nhưng mà có điều làm gì thấy đường mà bay, toàn là sương mù thôi. Mình gặp một con Virizon, đánh nhau với nó một hồi lâu, nó lì còn hơn con Ante, thà chết cũng không để mình bắt chịu luôn. Khoảng một ngày sau, mình lại gặp con Zacian, có vẻ bên thế giới Mega, Pokemon Legendary dễ xuất hiện hơn nhờ. Và lần này may mắn đã mỉm cười với mình, mình bắt được nó ở lượt thứ 12 bằng quả Ultra Ball, có bộ tùy vào nhân phẩm của mình rồi. Tiếp đến là một con boss 4 sao, với cấp độ của mình đánh boss 4 sao cũng ok rồi. Phần thưởng cũng tạm thôi, là mình nghĩ được Master Ball hay gì chứ. May là có cái bản đồ, nên mình phát hiện được nhà của chị y tá, chiếc sương mù che, rồi cái nhà còn ở vị trí này, đố ai mà đoán được. Đợi quá lâu, thì một con Mega Boss cũng xuất hiện là con Bedrill nó cũng khá mạnh đó chứ hại liên tục hai con chủ lực của mình mà đứa con Dragon Knight là tắt điện liền đi một lát thì mình qua tới bên Depsia và chạm mặt con Sui Kun con này hình như anh em với con NT nè mà nó liền gấp 3 lần của NT gần 100 quả bóng các loại của mình đều bị nó phá hư đúng rồi giờ hết bóng mình còn đánh thêm một trận với một con boss mega hết thuốc hồi phục luôn hết tất cả đành vậy mình nhảy xuống dưới tìm đường về nhà oh shit here we go again sau khi về nhà thì mình tạo thêm thuốc khởi dưới nước và hoạt Apricon để tạo thêm Pokeball. Chuẩn bị xong xuôi thì tiến ra biển. Thám hiểm bí cung mình tìm thấy ở ngày 1. Của cái đồng nước này thì không cần dùng thuốc khởi dưới nước mà vẫn hở được. Đi vào mê cung thì không có gì để thám hiểm hết. Holy shit, phí công của mình quá. Dạo quay vòng quanh biển, lỡ ra rồi thì cũng đi khám phá luôn. Mình bắt gặp dạng tiến hóa mega của con đồng biển mà mình đang cưỡi. Song không hổ báo đời không nể. Mình đánh nhau với nó và giành chiến thắng. Vậy là có thêm một con trong đội hình của hệ tiến hóa mega rồi. Bắt đầu từ ngày 92, mình đi hết đấu những hội quán, có bốn hội quán ở bốn làng. Level bây giờ của mình khá cao nên đánh hội quán khá dễ. Mình cử con Chariza bay lên đánh trực tiếp với leader của hội quán, bỏ qua dàn tôm tép bên dưới. Liên tục lấy nguyên hiệu của những hội quán, nhưng cái làng thứ ba mình đánh nhầm. Chỉ là một công trình bình thường thôi, vậy là chỉ còn ba quán. Sau khi lấy xong ba nguyên hiệu, mình cưỡi con Kaiza đi tìm thêm, mà không tìm thấy được thêm cái nào cả. Sau đó mình quay về nhà, lôi đám Pokeball mà mình chưa huấn luyện ra và huấn luyện cho tụi nó. Tụi nó không ngừng tiến hóa. Ngay cuối cùng thì con rùa biển đã tiến hóa đến dạng cuối cùng. Hành trình 100 ngày trong thế giới Pixelmon cũng kết thúc. Trang Pokemon của mình vẫn chưa hoàn thiện, nhưng biết đâu còn 2-300 ngày thì sao? Và trước khi rời khỏi video, đừng quên tặng mình một like và một subscribe nhé.